với kênh youtube của Alan Home và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là à, giải pháp thi công cho đá mỏng trang trí gạch stone thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem về cái uh, phương án thi công từ A đến Z của một cái mảng tường nhỏ nhỏ um, liên quan đến uh, cái đá mỏng trang trí gạch stone thì đầu tiên À, thực ra thì những clip trước mình đã à, nói rồi bây giờ mình muốn nói lại sơ bộ cho những bạn nào mà mình chưa xem những clip trước thì à, mình sẽ có cái khái niệm cơ bản về cái dòng đá mỏng trang trí Artstone này thì đá mỏng trang trí Artstone là một à, dòng đá mà có cái bì dày của nó rất là mỏng thì cái phương pháp gia công của nó là à, người ta dán một cái lớp đá dán một cái lớp keo lên trên bề mặt đá núi và sau đó người ta lột ra để người ta lấy cái vân đá cái này là vân đá tự nhiên 100% các bạn thì nói là đơn giản như thế thôi nhưng mà cái vấn đề gia công ờ, và cái vật liệu của nó rất là chuyên dụng và và, và, và rất là đặc biệt thì ờ, mình không bàn sâu về cái vấn đề mà uh, thi coi gia công nó như thế nào mà mình sẽ bàn về cái vấn đề là ứng dụng như là sao thì như các bạn đã thấy là cái dòng đá này cái độ dày nó rất là mỏng <clears throat> nó chỉ từ 1.6 đến uh, 1.5 đến 2.5 mm à, thứ hai nữa là nó rất là nhẹ và nó có thể uống éo được rất là dễ dàng thì như vậy á, cái à, dòng đá này nó có thể ứng dụng được rất là nhiều à, nơi à, ví dụ như là mình có thể ứng dụng được ngoài trời à, nội thất ngoại thất à, trên cao dưới thấp thậm chí là trần trần hồi xưa mình không dám làm cái đá bởi vì nó rất là nguy hiểm nhưng mà hiện tại cái đá này nó rất là an toàn mình có thể sử dụng được à, hay là mình có thể sử dụng các à, cái đồ nội thất À, các thứ <coughs> đấy thì cái việc mà ứng dụng của nó hỗ trợ ứng dụng nó rất là rộng ừ, thứ hai nữa là um, nó giảm được cái chi phí về vấn đề kết cấu rất là nhiều à, từ đó nó tiết giảm được cái chi phí đầu tư cho mình à, của mình vào cái công trình thì à, dòng đá hoa stone à, này Arden Home có ba cái à, dòng chính nhưng thứ nhất á, là cái dòng mà nó tương đối cứng và nó không xuyên sáng cái dòng này ở phía sau của nó có một à, lớp nhựa các bạn ở phía sau đó là một à, lớp nhựa thì lớp nhựa này à, giúp cho cái việc mà à, chống thấm nước đi vào bên trong thì à, cái dòng này mục đích người ta sử dụng là sẽ sử dụng cho cái các cái mảng tường nội thất ngoại thất à, là chủ yếu để mà tận dụng được cái việc mà nhựa này không thấm và nó cứng cáp cái dòng thứ hai à cái tên cái dòng này gọi là cái dòng à, slim cover các bạn nhé cái dòng thứ hai thì là cái dòng à, này nó cũng không xuyên sáng nhưng nó là nó lại mềm nó rất là mềm mình thấy uống éo rất là dễ thì à, cái dòng này người ta gọi là flexify hay là mềm thì cái dòng này mục tiêu của người ta là người ta đã sử dụng cho những cái vị trí mà người ta nó cần cái độ phẳng khá là nhiều thứ nhất thứ hai nữa là à, dùng cho các cái vật liệu mà vật tư nội thất ví dụ như tủ bàn ghế mình ốp lên cái bề mặt của nó rất là dễ ở phía sau này nó là một cái lớp uh, lớp cầu lớp nỉ thì lớp nỉ này giúp cho bám keo ống hồ này tốt hơn tuy nhiên điểm yếu của nó là nó bị thấm ờ, khi mà thấm thì nó sẽ thấm cả trong lẫn ngoài nên là mình sử dụng cái chỗ những cái vị trí mà chỉ sử dụng những vị trí mà không có ảnh hưởng với nước rồi nha chứ sử dụng những vị trí à, nước thì không được cái này có thể sử dụng dùng để sử dụng những vị trí cần độ cong nhiều ví dụ như là góc 90 độ như là cho đây mình có một lần cái à, cái hộp này thì cái hộp này là mình à, làm cái góc của nó là 90 độ thì cái cái góc có 90 độ như thế này thì mình dùng cái à, loại flexify này rất là tốt thì cánh tủ này đây mình cũng dùng flexify đó thì cái lá chân tay thế này thì mình cảm nhận cái độ phẳng của nó áp lên cái cánh cánh cửa áp lên cánh cửa nó rất là chuẩn nó chuẩn hơn là mình làm với một cái tấm uh, ờ, steel cover thì tấm steel cover nó sẽ bị hở như này bị gờ như này này nha mỗi loại nó sẽ có một ứng dụng riêng <coughs> rồi cái dòng thứ ba là lightwall lightwall này là cái dòng nó khi mà bình thường á thì nó giống như là giống như là sleep cover nhưng mà khi mà chúng ta chiếu đèn xuyên sáng lên chiếu đèn lên thì ánh sáng nó sẽ xuyên qua đó thì tạo nên các cái hoa văn giống như đây ở đây thì ờ, mình sẽ thấy là uh, bình thường nó sẽ màu khác và cái ánh sáng nó lên sẽ có những cái hoa văn rất là đẹp thì ở phía sau của cái uh, ờ, label này nó có một cái um, cũng là một lớp nhựa nhưng lớp nhựa này nó có thể xuyên sáng được nó là nhựa trong suốt thì nhựa trong suốt này nha giúp cho xuyên sáng xuyên ánh sáng qua thì mục tiêu người ta làm cái này là dùng làm những cái đèn hoặc điểm nhấn của ngôi nhà của mình ấy thì à, các bạn à, dựa vào đấy để chúng ta có thể ứng dụng ok à, thông qua ba cái cách ứng dụng như vậy thì à, chúng ta à, sẽ đi vào cái vấn đề chính của mình hôm nay đó là việc thi công cái à, giải pháp thi công của cái đá axo này lên một bức tường nó sẽ như thế nào thực tế là sao từ đầu đến cuối là sao thì chúng ta sẽ bắt đầu xem nhé các bạn xin mời bước 1 chuẩn bị cần có đồ bảo hộ nón khẩu trang găng tay các loại keo dán cần thiết các loại dụng cụ cắt như dao kéo hoặc là cưa các loại thước để đo và vạch dấu chống thấm cho bề mặt đá nếu cần Bước 2. Vệ sinh mặt bằng Che chắn các thiết bị, đồ đạc trong khu vực thi công chổi cọ hoặc nước để vệ sinh bề mặt cần thi công chú ý các vị trí hốc cạnh có vệ sinh với các bề mặt rời rạc nhiều bụi nên dùng thêm một lớp sơn lót để tăng độ bám dính cho keo 3. Đo kích thước và lên phương án. Xác định kích thước khu vực cần thi công để có phương án thi công phù hợp. thơm áp dụng ớt xiên 45 độ để giãn rộng tầm nhìn cho một mảng tường nhỏ Bước 4 lấy dấu Với phương án ấp xuyên 45 độ, Aranhome cần xác định đường xuyên cơ sở, từ đó khai triển thi công cho toàn bề mặt. Đường xiên này là đường xéo của hình vuông trên cùng của mặt tường Bước 5 và 6 cắt tấm và quét keo Căn cứ vào đường cơ sở vừa xác định và sơ đồ triển khai đo và cắt đá tương ứng nếu cắt đồng thời cần đánh số để tránh ốp sai vị trí chú ý phương án cắt đồng thời rủi ro cao vì sai số có được thi công nếu được nên làm tới đâu cắt tới đó sau khi cắt tiến hành quét keo tỷ lệ bề mặt phủ keo phương pháp phủ keo phụ thuộc vào bề mặt thi công và loại keo sử dụng trong trường hợp này Aron áp dụng phương pháp phủ toàn bề mặt chú ý ở các mép tấm để đảm bảo cho tấm không bị hở mép sau khi dán tâm dán tấm đầu tiên bám theo đường cơ sở đã xác định dùng con lăn để ép tấm tăng độ bám dính sau đó dán các tấm còn lại theo tuần tự chú ý bám sát theo sơ đồ đã được lên trước đó 8 muỗng chống thấm nếu cần thiết phủ một lớp chống thấm lên trên bề mặt đá vừa thi công sau khi phủ cần chờ thêm một thời gian thông thường từ 12 đến 24 giờ sau đó mới được sử dụng loại chống thấm và thời điểm chống thấm trước hoặc sau khi thi công phụ thuộc vào nhu cầu và vị trí áp dụng